cái điều đặc biệt là cái cây hoa đào này có hai màu không mọi người trên cái cây này có hoa màu trắng và màu hồng luôn chung ở Anh có rất là nhiều loại hoa à, đặc biệt đó là hoa anh đào các bạn phía sau lưng của mình nè ở đây thì không có ờ, nguyên một cái công viên hay là cái đường hoa giống như ở Nhật và Hàn Quốc nhưng mà mình thấy ở cái con đường này nè có nhiều cây hoa rất là đẹp luôn mùa này thì nở rộ mọi người và mọi người có thấy một cái điều đặc biệt là cái cây hoa đào này có hai màu không mọi người không biết mình không biết là hai cây hay một cây nhưng mà mình thấy trên cái cây này có hoa màu trắng và màu hồng luôn ngộ ghê á nè có hai màu pha lẫn với nhau đẹp quá ha nhưng mà chỉ có một cái cây thôi đây nè chỉ có một cây thôi đó mọi người đẹp quá chừng luôn lạnh lắm nhá đẹp quá nè oh. hôm nay không on hôm nay không bên here hôm nay wow, look at that lớp ba một nha dạ. cái ông này giống đập banh vậy đó nè nhìn lên nhìn lên một dạ, nha